Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội Việt Nam, quyền bính thực chất vẫn trong tay đảng mà không ở tay dân. Việc một đại biểu được ngồi chiếc ghế đó hay không, được bước chân vào hội trường của Ba Đình hay không, cũng là do Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cả. Nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, ông Trần Quốc Thuận chỉ ra quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn An, Vũ Mão hay Lê Quang Đạo là ba người được nhắc đến nhiều khi nói về đổi mới nghị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng người thực sự bật đèn xanh cho việc đổi mới trong Quốc hội là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh. Đừng biến Quốc hội thành cây cảnh của Đảng là câu nói nổi tiếng của Nguyễn Văn Linh khi vào năm 1987 trong không khí đổi mới thời bấy giờ. Đây là hình ảnh ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Từng là trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nói với đài BBC hôm 14 tháng 6 rằng một quyết định có tính chất cởi mở rồi sau đó siết lại thì cũng là việc bình thường bởi trong chính trị họ chưa lường hết được tất cả các diễn biến đến khi thấy có thể phức tạp họ sẽ chấn chỉnh. Ông nói, điều đó cũng không có gì là ngạc nhiên, ông Doanh điểm đạm chia sẻ. Theo ông, phương án và cách làm chỉ là nếu Quốc hội muốn nhiều tự do và phát biểu, nhiều dân chủ, nhiều ứng cử viên độc lập thì trước hết phải xin ý kiến của Bộ Chính trị. Vì thế, Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị không muốn đổi mới thì cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội cũng đành chịu bó tay. Việc đổi mới của Quốc hội là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quốc hội hoàn toàn không có độc lập với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi hy vọng rằng Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, cởi mở hơn để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và lắng nghe ý kiến của người dân. Ông Doanh nói. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định với đài BBC hôm 15 tháng 6 rằng Quốc hội chỉ là cánh tay của Đảng. Ông phân tích, nếu có cơ cấu như Quốc hội ở Việt Nam thì không cần dân bầu làm gì. Đảng cứ tự chọn ra một số người gọi là đại biểu vì sự kiểm soát của Đảng Cộng sản với Quốc hội là 100%. Thực chất cơ quan này chỉ là công cụ của Đảng. Đây là hình ảnh Quốc hội họp vào ngày 16 tháng 6 vừa qua. Chính vì thế, bao giờ cũng thấy có quyết định gì thì họp trung ương trước, họp xong rồi thì Quốc hội mới cụ thể hóa quyết định đó của Đảng, theo ngôn ngữ của Quốc hội. Phản biện trong khuôn khổ xem lại vai trò của Quốc hội thì đây là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Quốc hội có ba chức năng chính là lập pháp là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt động của nhà nước. Quốc hội Việt Nam trong hiến pháp được mô tả đầy phấn khởi, đó là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng thực tế, theo ông Quang Nga, có tranh luận thế nào thì trên nghị trường thì quyết định cuối cùng cũng là ở Đảng. Theo dõi những phiên chất vấn sôi nổi, ông Nguyễn Quang Nga bình luận tiếp. Những vụ việc lớn được phanh phui hay được nêu ở nghị trường khiến ta tưởng rằng Quốc hội có quyền quyết định. Nhưng thực chất họ không được quyết định gì cả và tranh luận chỉ dừng ở mức nói qua lại, nhưng nếu có vấn đề gì đi ngược lại với ý kiến của Đảng thì sẽ lập tức có cuộc họp Đảng đoàn của Quốc hội để chấn chỉnh. Vì Quốc hội có trên 96% là đảng viên của Đảng Cộng sản thì họ lấy kỷ luật của Đảng ra để xử lý, cho nên chuyện dân chủ là không có và đương nhiên mọi quyết định cuối cùng đều nằm ở ý chí của Đảng, không phải của người dân. Ông Quang Nga đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh đại biểu Lưu Bình Nhưỡng từng nói trước Quốc hội rằng cán bộ mà thiếu gương mẫu sống như thái tử, hoàng tử, chúa tể rừng xanh, sống xa hoa đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách. Tương tự, ông Trần Quốc Thuận phân tích dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, việc đòi hỏi Quốc hội phải có tiếng nói phản biện mạnh mẽ là điều không hề dễ. Ông chia sẻ, tôi nhớ khi đưa ra nghị quyết phản biện xã hội thì có cuộc tranh luận ở tầm cao. Có người còn đập bàn ra nói như thế này thì đa đảng rồi còn gì. Cho nên dù bản chất của phản biện là suy xét tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng đọc kỹ thì nghị quyết phản biện là mặt trận và các đoàn thể chỉ phản biện dự thảo văn bản, dự thảo luật, dự thảo các nghị định chính phủ, dự thảo các chủ trương chính sách vân vân. Như vậy thì chỉ dừng ở mức góp ý mà dự thảo thì có vấn đề gì? Điều làm nóng nghị trường hay không còn là những luật đang hiện hành vì đây mới là những vấn đề sát sườn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tỷ lệ đảng viên hiện nay tại Quốc hội chiếm tới 96 đến 97%. Mà đã là đảng viên thì làm sao có thể phản biện lại quyết định nghị quyết của Đảng nữa. Chiếc ghế đại biểu Quốc hội là do Đảng quyết định mỗi mùa bầu cử, các khẩu hiệu được treo đầy đường rằng mọi quyền lực là của nhân dân. Nhưng theo ông Quang Nga, tất cả là do chỉ đạo của Đảng chứ quyền lực không thuộc về nhân dân. Đây là hình ảnh Ông Lê Trọng Hùng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đã bị bắt giam và tuyên án ngay 5 năm tù giam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói tiếp, sự kiểm soát của Đảng đối với Quốc hội là từ trong quá trình lựa chọn, cơ cấu, các thủ tục hiệp thương và hiệp thương thực chất đã sàng lọc. Đảng có trăm nghìn phương thức để kiểm soát. Ông đưa ví dụ Đảng Cộng sản sử dụng cánh tay nối dài của mình như mặt trận Tổ quốc để loại các ứng cử viên độc lập ở vòng hiệp thương. Với những người tin tưởng Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa thì Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Từ đó, việc Đảng lãnh đạo nhà nước, trong đó có Quốc hội là điều bình thường, ông nói. Còn với không ít người khác, quy trình đảng cử dân bầu vẫn khiến Quốc hội, theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định là chỉ là một cây cảnh của Đảng hơn là cơ quan quyền lực tối cao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công lý cho Myanmar Viettel giúp chính quyền quân sự của nước này theo dõi binh lính đào ngũ Tổ chức Công lý cho Myanmar cáo buộc một công ty nhà nước của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trợ giúp chính quyền quân sự Miến Điện theo dõi dân chúng và binh lính đào ngũ Điều tra mới công bố vào hôm 14 tháng 6 từ các tài liệu do gì cho thấy Mai Thề là công ty do quân đội của Thống tướng Minh Ao Hằng điều hành tích cực khuyến khích binh lính sử dụng dịch vụ mạng viễn thông này. Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam đó là Viettel là tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel có 49% cổ phần trong Mai Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đến thăm trụ sở công ty Mai tại Myanmar vào hôm 18 tháng 12 năm 2019. Theo tạp chí Công lý cho Myanmar, trong nhiều năm gần lại đây, nhân viên của Mytel tỏa đi các đơn vị quân đội để mua chuộc cấp chỉ huy nhằm buộc binh lính của các đơn vị này phải mua SIM. Các nhân viên Mytel sẽ thu thập dữ liệu về quân nhân bao gồm tên, cấp bậc và mã số quân đội. Với sự hỗ trợ của các chỉ huy và những lãnh đạo này đã được nhận các ưu đãi về tài chính để đảm bảo binh, lính và sĩ quan của họ thường xuyên nạp tiền vào tài khoản của Mytel. Bên cạnh việc phát triển khách hàng trong quân đội, Mai Thê cũng lập ra chiến dịch tiếp thị để phát triển khách hàng trong khối dân sự như ngân hàng, doanh nghiệp, nhân viên chính phủ ở các cấp, từ cấp bộ cho tới cấp xã, phường. Theo một phân tích về đề xuất của Ủy ban Đầu tư Myanmar, quân đội Myanmar dự kiến sẽ thu lợi được khoảng hơn 700 triệu đô la Mỹ trong 10 năm từ Mai Thê để tài trợ cho các hoạt động tội ác chiến tranh đàn áp người dân của nước này tiếp diễn các tội ác chống lại loài người khác nữa, báo cáo cho biết. Trước đó vào tháng 2 năm 2020, Facebook đã xóa 13 tài khoản cá nhân và 10 trang fanpage có liên quan đến Mai Thề, Viettel và Rapid, một công ty của Việt Nam. Chủ nhân của các tài khoản này đã sử dụng danh tính ảo để quản lý các trang fanpage tự xưng là trung tâm tin tức độc lập dành cho người tiêu dùng viễn thông, nhưng thực chất lại là chuyên đăng tải những thông tin bất lợi và các cáo buộc vô căn cứ đối với các đối thủ kinh doanh của Mai Thề. Trong email trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, Yandana, phát ngôn viên của công lý cho Myanmar cho rằng Mai Thề là sản phẩm của hành vi tham nhũng có hệ thống của quân đội bao gồm Thống tướng Minh Yong Heng và các giới tài phiệt khác và như vậy là mạnh Việt Theo của Việt Nam đã tài trợ cho họ. Đây là hình ảnh chính phủ Myanmar bị quân đội đảo chính vào hồi tháng 2 năm 2021. Để tìm kiếm lợi nhuận, các tướng lĩnh quân đội đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyền truy cập vào các bí mật quân sự, bao gồm dữ liệu nhân sự và truyền quyền truy tập vào các căn cứ quân sự của họ. Đây là dữ liệu thậm chí không có sẵn do chính phủ, do Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lãnh đạo trước đây hoặc Quốc hội mà quân đội đã cố gắng hạ bệ Dữ liệu bao gồm tên tuổi, cấp bậc và mã số quân nhân ở cấp quốc gia được tổ chức theo căn cứ quân sự và dữ liệu cá nhân của đa số quân nhân Myanmar. Ngoài ra, tổ chức của các nhóm nhỏ hoạt động vận động cho công lý và trách nhiệm giải trình cho người dân Myanmar nói thêm Viettel là một công ty của Việt Nam đã có tiếp tục có quyền truy cập vào các cơ sở hạ tầng quân sự bao gồm các căn cứ cho tháp điện thoại di động và mạng cáp quang của quân đội Miến Điện. Trong khi Việt Nam là đồng minh của chế độ quân phiệt Myanmar, Viettel và Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể sử dụng và lạm dụng dữ liệu này nếu muốn, kể cả vì lợi ích quốc gia của riêng họ. Các tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người của quân đội Myanmar được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh của Viettel với tập đoàn quân sự Myanmar Economy Corporation. Đây hình ảnh Tổng giám đốc tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng khi đó trao tặng bảng ghi nhận đặt tên thương hiệu Mytel cho công ty liên doanh viễn thông Myanmar. Cho Thống tướng Minh Aung Hưng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar. Tổ chức này cũng đưa ra lời kêu gọi là chúng tôi kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhắm vào mục tiêu ngay lập tức đối với Telecom International Myanmar, công ty sở hữu Mytel cũng như Viettel của Việt Nam. Email trả lời phỏng vấn của công lý cho Myanmar đã nói như vậy. Và chúng tôi cũng đã gửi email với công ty Viettel đề nghị họ bình luận về các báo cáo này nhưng chưa lập tức nhận được câu trả lời. Sau cuộc hợp chính quân sự và bắt giam nhà lãnh đạo Sang Suu Kyi vào tháng 2 năm ngoái, nhiều binh lính và cảnh sát đào ngũ cùng tham gia chiến dịch bất tuân dân sự. Tuy nhiên, do sử dụng sim điện thoại của MyTel, họ vẫn bị theo dõi bởi chính quyền quân sự. Do vậy, tổ chức này kêu gọi dân chúng và những người lính phá hủy sim MyTel trước khi đảo ngũ đồng thời nói rằng số tiền kiếm lời của công ty viễn thông này không nên chảy vào túi của phe quân sự để họ sử dụng mua vũ khí hay trang thiết bị chống lại người dân của mình, mà cần được sử dụng để phục vụ cho lợi ích của dân chúng. Dẫn nguồn từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar, công lý cho Myanmar nói kể từ khi đảo chính vào tháng 2 năm ngoái, hơn 1.900 người kể cả trẻ em đã bị quân đội sát hại, giết chết và hơn 11.000 người đang bị giam giữ và thường xuyên bị tra tấn. Đây là hình ảnh biểu tình kêu gọi tẩy chay Mai Theo tại Myanmar. Công lý cho Myanmar cũng cho rằng tội ác của quân đội được kích hoạt bởi lợi ích kinh doanh và do vậy dân chúng cần tẩy chay Mai Thê ngay lập tức để ngăn chặn dòng tiền cho tập đoàn quân sự này. Hồi tháng 12 năm 2020, tổ chức này cũng công bố tài liệu điều tra cho rằng Mai Thê đang hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Myanmar